rồi mà sao con Nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào Nằm chăn chọc vậy đến sáng mai Ôm tương tư nụ cười của ai đó Làm con tim ngu nghê như muốn khóc hòa Bắt tay lên trên chán mơ mộng Được đứng bên em trong nắng xuân hồng một giờ sáng Trôi qua trên anh cứ theo ưu phiền miên man Âm thầm gieo tên em bé lên hy vọng Đúng là yêu thật rồi Còn không thì hơi phí này Cứ thế lanh quanh lanh quanh lanh quanh Lật qua lật lại hai giờ Những ngôi sao trên cao Là người tâm giao lắng nghe anh luôn chuyên về một tình đâu đẹp tựa chiêm bao có nghe thôi đã thấy ngọt ngào đủ biết anh si mê em nhường nào ít khi anh vẫn thơ giặt dao bụng đói nhưng vui quên luôn còn cao nắm đôi tay kiều xa được một lần không ta nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà hóa ra yêu đơn phương một người hóa ra khi tơ vương một người bao giờ đêm vớt ngồi cười bên chấp bút đôi ba câu thơ ngọt ngào muốn